căn phòng im tiếng người ngoài kia gió gào mưa vẫn rơi mong anh hãy thứ tha lời nói vô tình giờ đây giữa trái tim còn in bóng hình có anh kề bên trong lòng em